Ok hello, à, chào mừng tất cả anh em một lần nữa quay trở lại với kênh Tiếng Bóng Đá cũng như là các kênh còn lại của Tiếng đó chính là kênh Tiếng Sâu Kèo và kênh Tiếng Bóng Đá VIP Đó thì riêng tại cái kênh Tiếng Bóng Đá VIP Tiếng sẽ đăng full các mã kèo tại cái giải đấu SEA Games 32 Đó, cái giải đấu ao làng Đông Nam Á Tiếng sẽ đăng full lên cái kênh này anh em đừng bỏ lỡ nha Đó thì à, ok, quay trở lại với cái uh, kênh Tiếng Bóng Đá thì cũng hơn một tuần rồi anh em tiếng không đăng video lên kênh này đấy thì à, ngày hôm nay tiếng cũng sẽ bắt đầu hoạt động lại thêm cái kênh này nhá đó thì tiếng cũng đã Ờ, nâng cấp xong ờ, ờ, về mọi cái kiểu như là về cái hình ảnh video này nọ này đó để cho anh em có thể những cái trải nghiệm mà nó nghe rõ rõ tiếng hơn cũng như là xem video nó rõ nét hơn đấy thì tiếng cũng đã lên cho anh em hai cái trận đấu tại giải ngoại Anh đó chính là Man City với Leeds United nè diễn ra vào lúc 21 giờ tối nay và trận giữa Liverpool với Brentford diễn ra vào lúc 23 giờ 30 tổng tối nay luôn thì ngoài ra cùng giờ cũng còn rất là nhiều trận đấu được diễn ra nhưng mà tiến chưa có thời gian nhiều để lên hết tất cả video cho anh em cho nên anh em uh, uh, thông cảm cho tiến nha anh em là muốn lấy full kèo thì tốt nhất cứ liên hệ cho tiến tiến uh, uh, liên hệ cho tiến để được vào cái nhóm của tiến ấy đó lúc đó tiến sẽ đưa tất cả các mã kèo vip nhất cho anh em à, để cho anh em gỡ nợ tất cả hoàn hồn cò đó để cho số nợ thì ok để liên hệ với tiếng anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái số zalo 0963 731 346 tiếng có ghim cái à, số điện thoại ở phía dưới à, số điện thoại zalo phía dưới màn hình này hoặc là à, bốn cái nền tảng khác ở dưới phần mô tả trong video gồm có Facebook, Tele, Fanpage và TikTok đấy gắn trực tiếp vào những đường link này còn không có liên hệ qua số Zalo thôi ok còn cái trong cái video lần này à, tiến sẽ tiếp tục lên cho anh em một cái trận đấu khá là quan trọng cũng được rất là nhiều anh em quan tâm trận đấu muộn vào phiên này đó chính là cái cục đối đầu giữa cái thằng Real Madrid cùng với Osasuna đây là cái trận chung kết cúp nhà vua nhé anh em một trận chung kết mà tiến thấy khá là dễ dàng dành cho Real Madrid khi mà Osasuna chắc chắn là không phải một cái đối thủ vừa tầm đối với Real trong một cái trận chung kết đó thì uh, trước tiên mà nhận định phân tích về cặp đấu này anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái tỷ lệ kèo mấy cái đã đưa ra trước nha đây thì hiện tại đội chủ nhà Real chấp đội khách Osasuna với mức chấp là 1.5 cả trận này đó và chấp nửa trái ở ngay trong hiệp 1 còn mã kèo tài xỉu trận đấu này đó chính là 1.25 là mã kèo tài xỉu hiệp 1 và ba hòa đó chính là mã kèo uh, tài xỉu cả trận còn về mã kèo phạt góc thì ghi anh cũng sẽ chấp góc Osasuna với mức chấp là 4 hòa cả trận đó và chấp 1.75 ở ngay trong hiệp 1 à, ờ, và 4.5 là mã kèo tài xỉu góc hiệp 1 này à, và 10 hòa đó chính là mã kèo à, tài xỉu góc cả trận nha anh em thì Tiến cũng giải thích thêm cho những anh em nào chưa biết FT ở đây là mã kèo cả chặn nha còn HT là hiệp 1 viết tắt ấy đó còn về mã kèo thẻ phạt thì à, à, đội khách Osasuna sẽ chấp ngược đội chủ nhà Real Madrid với mức chấp là một hòa à, về mã thẻ phạt nha anh em còn 5.5 đó chính là mã kèo tài xỉu thẻ trong cái trận đối đầu à, khá là quan trọng tại một cái trận đấu cúp lần này đó thì tất nhiên Osasuna nó sẽ quyết tâm khá là nhiều chứ Real Madrid dù cho một trận đấu cực kỳ khó khăn đối với cái đội bóng này khi mà đã đặt chân vào đến cái vòng chung kết rồi anh em thì chắc chắn Osasuna nó sẽ à, chẳng còn cái gì để mất nữa đó chắc chắn nó sẽ muốn làm nên lịch sử trước Real dù à, sẽ rất là khó trong cái cuộc đối đầu đêm nay đó thì uh, trước khi mà nhận định phân tích cũng như đưa lên cái tỷ lệ kèo trong cái cuộc đối đầu này thì anh em hãy cùng tiến uh, uh, ấn nút đăng ký theo dõi ba cái kênh của tiến nha tiến đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần rồi đó mong anh em ủng hộ để cho tiến uh, uh, có nhiều động lực hơn đó để uh, ra thêm nhiều video sắp tới để cho anh em tham khảo các mã kèo một cách nó chuẩn hơn nhé anh em ok thì trước khi đưa lên sự lựa chọn của tiến thì anh em hãy cùng tiến đi phân tích nhận định về cặp đấu giữa Real Madrid cùng với Osasuna nhé sau đó chúng ta sẽ đưa ra những cái sự lựa chọn mà nó ok nhất để cho anh em có thể kiếm cơm gạo đó thì uh, ok đầu tiên uh, anh em có thấy được đây chính là cái đội hình ra sân dự kiến của cả hai đội này uh, ờ, ghi sẽ ra sân với sơ đồ dự kiến là 4-3 với cái bộ ba quen thuộc đó chính là Vinicius này cùng với Karim Benzema và Rodrigo cái bộ ba hậu công cho cái bộ ba tiền đạo này đó chính là Toni Kroos cùng với uh, uh, Valverde cùng với uh, cái thằng Modric uh, Luka Modric thì đây chính là cái sơ đồ mà mà quá quen thuộc đối với Gian ở cái mùa giải uh, năm nay đúng anh em đó riêng về cái trường hợp của Toni Kroos cùng với uh, uh, Luka Modric thì hai cái thằng này uh, hầu như là ở mùa giải này thì thì huấn luyện viên Ancelotti thường cho hai cầu thủ này là tuy là có một cái đẳng cấp uh, uh, thượng thừa đi nữa nhưng mà với cái à, dạng như là đã có tuổi anh em không còn cái tốc độ như xưa nữa thì à, huấn luyện viên Ancelotti thường cho hai cái cầu thủ này là thay thế với nhau kiểu như là à, mỗi người đá một hiệp anh em kiểu vậy nhưng mà ở trận đấu này các chi nhận định lại đưa ra cái đội hình đó chính là đưa cả hai đá chính ngay từ đầu trận thì nếu như mà thật sự mà đưa cái đội hình này tuy là có về cái mặt kiểm soát bóng vượt trội nhưng nếu bị ờ, phản công nhanh từ các cái pha phản công của uh, bên đội khách Osasuna thì sẽ chắc chắn là sẽ rất khó khăn dành cho Real Madrid đó vì Toni Kroos cùng với uh, Luka Modric sẽ không có được cái tốc độ như là những cái tiền vệ trẻ hiện tại Real đang có đúng không anh em đó cùng với đó cái hậu vệ của Real uh, như là Cavajan này cũng như là David Alaba hay là uh, Militao là đặc biệt là hai bên cánh của uh, Real thì Tuy là có kinh nghiệm về à, à, kinh nghiệm về đấu trường châu Âu cũng như là tại à, à, giải đấu La Liga đi nhưng mà chắc chắn về cái thể lực cũng như tốc độ sẽ không sánh được bằng so với các cầu thủ trẻ bên phía của uh, Osasuna đúng anh em đấy thì đây chỉ là cái sơ đồ dự kiến thôi cho nên Tiến sẽ không nói nhiều về sơ đồ này đó anh em sẽ xem như là tham khảo thôi nhé anh em thì Osasuna đổi cách nó cũng ra sân với sơ đồ 433 luôn với cái bộ ba quen thuộc đó chính là Ela này cùng với Budimit này cùng với Avila đó còn về cái sơ đồ chấn thương thì hầu như là bên đội khách Osasuna chỉ thiếu vắng mỗi trường hợp cũng khá là quan trọng đó chính là Nacho Vidal à, còn về đội chủ nhà Gian thì có ba cái sự chấn thương nhưng mà cả ba cầu thủ này đều có được cái thể lực sung mãn và có thể ra, ra sân ngay trong cái trận đấu cúp uh, khá là quan trọng này đối với Gian đó Alaba, Luka Modric cùng với uh, uh, Flamendi đều có thể ra sân trong cái cuộc đối đầu đêm nay uh, vì đã bình phục chấn thương đó thì tiếp theo anh em hãy cùng tiến đảo qua về cái phong độ của hai đội này đây anh em thì Real Madrid nó đã trải qua chuỗi cái chuỗi chặn cũng ờ, không đến nọ không không tốt cho lắm ở ờ, cái thời gian gần đây đó thì như anh em đã biết sau khi mà nó trải qua cái chuỗi chặn là tổng cộng ờ, là uh, 6 7 chiến thắng và 3 thất bại ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường đó nhưng mà ở ba cái trận gần đây nhất nó phải nhận đến hai thất bại anh em và đặc biệt hai thất bại trước cái đội bóng mà được đánh giá yếu hơn Real khá là nhiều trận thua 24 trước Girona này cũng như là thua 02 trước Real Sociedad đó và cái trận uh, uh, và trong đó Gian chỉ có một trận thắng là với tỷ số là 42 trước Almeria thì cũng không trách được cái thằng Real Madrid trong cái trận thua 0-2 được anh em vì phía trước của nó là một trận đấu cúp cực kỳ quan trọng đối với Osasuna và tiếp theo đó 3 ngày thôi thì nó lại phải đối đầu với một trận phải nói là quan trọng hơn nữa đó chính là cái trận lượt đi tại cái trận bán kết cúp C1 châu Âu à, khi mà phải đối đầu với Man City đó thì chắc chắn với anh em à, vì cái lịch mà thi đấu dày đặc này chắc chắn là Real nó sẽ kiểu như là đưa những cầu thủ dự bị chưa có nhiều kinh nghiệm ra sân thi đấu đó để uh, uh, dưỡng sức cho nên cái trận thua không hai trước Real Sociedad nó cũng là một trận thua không có đáng kể cho lắm nha anh em. Đây là cái bước đi mà Tiến thấy là khá là thông minh dành cho huấn luyện viên Ancelotti của Real Madrid. Đó, thì chắc chắn đối với đấu với Asuna đối nay các cầu thủ mà uh, sung mãn nhất chắc chắn nó cũng sẽ thay phiên với nhau mà ra sân thôi. Đó. Kiểu như là Real tiếng chắc chắn một điều là nó sẽ cố gắng có được cái bàn thắng sớm. Đó, cố gắng ít nhất là có được 2 đến 3 bàn thắng sớm để uh, uh, thay những cái cầu thủ trẻ hơn đó vào sân để dưỡng sức tiếp tục cho những cầu thủ đá chính có nhiều kinh nghiệm để chuẩn bị cho cái trận lượt đi tại cái trận bán kết uh, cúp C1 châu Âu đúng anh em. Còn về đội khách Osasuna thì anh em thấy này, nó đã phải nhận tổng cộng là 5 thất bại, hai trận hòa và chỉ có riêng 3 chiến thắng ở 10 vòng đấu gần nhất trên mọi đấu trường thôi. Đó, thì à, nó đã tuy tuy có phong độ không được ổn ổn cho lắm nhưng mà tại uh, giải cúp nhà vua Tây Ban Nha thì nó đang làm rất là tốt anh em đó nó đã tiến thẳng đến cái vòng chung kết và đối đầu với Real Madrid luôn một cái thành tích phải nói cực kỳ đáng nể dành cho Osasuna đó thì như anh em đã biết này tại cái giải La Liga ấy thì cái thằng Osasuna này nó chỉ đứng ở vị trí thứ 10 thôi anh em đối với 44 điểm sau 33 vòng đấu này 12 thắng 8 hòa và 13 thất bại và thậm chí là cái hàng công của nó chỉ ghi được 29 bàn thắng thôi đó nhờ bà đẩy thủng lưới 35 bàn một cái thông số cũng ờ, không có ổn cho lắm dành cho Osasuna đúng không anh em đấy nhưng mà nói gì nói thì anh em cũng phải nhớ một điều cái thằng Osasuna này à, được xem là một cái hiện tượng ở cái cúp nhà vua năm nay khi mà đội bóng này nó đã tiến vào vòng chung kết và loại các đối thủ phải nói là rất là mạnh như là Real Betis này đó Sevilla hoặc là Athletic Bilbao đó để tiến thẳng một cái vòng chung kết đối đầu với Real đêm nay đấy thì tuy nhiên những trận đấu gần đây của cái thằng Osasuna à, những cái trận đấu gần đây này đó của cái thằng Osasuna thì à, à, chơi không được tốt cho lắm anh em nếu và nếu như mà thi đấu đúng phong độ thì chắc chắn Real nó sẽ không quá khó để có được một chiến thắng trước Osasuna đâu đấy à, còn về cái à, đội nhưng mà có một điều đáng lo ngại nhất là về cái đội hình của Real Madrid hiện tại đó thì Real Madrid à, anh em đã biết á, là nó bước vào cái trận chung kết cúp nhà vua Tây Ban Nha lần này đối đầu với Osasuna thì với quá nhiều cái thông tin phải nói là cực kỳ bất lợi dành cho Real luôn đó dù đây là cái cơ hội lớn để cho bóng đá hoàng gia Tây Ban Nha để cho cái đội bóng Real Madrid này đó có được cái chiếc vô địch đầu tiên tại mùa giải năm nay à, sau khi mà bị đại uh, kình địch uh, Barcelona bỏ khá là xa trong cái cuộc đua mà cái ngôi vô địch La Liga hiện tại gần như là là Real không còn cái cơ hội để lên cái ngôi vô địch La Liga nữa anh em đó à, và thêm một điều bất lợi dành cho cái thằng ờ, Real Madrid ở trong cái cuộc đối đầu chung kết này nữa đó chính là à, theo theo như tiếng biết ấy, thì hai cái trụ cột hai cái thằng trụ cột của uh, uh, Real Madrid là Karim Benzema này đó cùng với uh, uh, cái thằng uh, Vinicius này thì là những người đã ghi tổng cộng là hầu như là 51 bàn trên mọi đấu trường rồi thì đều có gặp cái vấn đề về cái sức khỏe anh em đó và chưa chắc là có thể ra sân trong cái trận chung kết cúp nhà vua này nữa đó đây chỉ là cái đội hình dự kiến thôi anh em nhớ nhé không có gì chắc chắn cái đội gì đâu đó thì uh, kênh cành trắng ngoài ra còn thiếu vắng rất là nhiều trụ cột vì chấn thương như là Modric này đó Luka Modric này rồi Alaba Mendy đây đây chỉ là những cái trường hợp chấn thương mà các chuyên nhận định tiếng ừ. nhắc lại một lần nữa là chỉ à, dự đoán là có thể ra sân thôi đó nhưng mà chưa chắc đâu nha anh em đấy thì như anh em đã biết ấy thì ở ờ, giữa tuần qua tại cái vòng 33 tại La Liga ấy, thì huấn luyện viên Ancelotti đã phải sử dụng nhiều cái cầu thủ dự bị như là Mariano Diaz này hay là Asensio này đó kết quả là Real đã phải nhận một cái thất bại với trận thua là 0-2 đó trận thua 0-2 trước Real Sociedad đó dù cho nó có sử dụng nhiều cầu thủ dự bị đi nữa nhưng mà những cầu thủ của dự bị của đội bóng Hoàng gia Tây Nha vẫn cực kỳ chất lượng anh em đó nhưng mà với trận thua này cũng cực kỳ đáng tiếc cho cho cái uh, uh, đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trước Real Sociedad đấy thì nói chung cái kết quả mà Real nhận cái thất bại 0-2 này trước Real Sociedad ấy à, và còn đánh mất luôn cái vị trí thứ hai trên cái bảng xếp hạng La Liga hiện tại vào tay của Atletico Madrid thì à, phải nói là một một cái kết quả cực kỳ đáng tiếc dành cho Real đó và nói chung về cái tình hình lực lượng của Real bước vào cái trận đối đầu này với Osasuna ở một cái trận chung kết phải nói là đang đáng là báo động khá là nhiều nha anh em đó thì tiến sẽ cho anh em xem thêm về cái lịch sử đối đầu của hai đội này trong lịch sử thì Real nó có được tổng cộng là hai thắng hai hòa ở bốn cuộc đối đầu nhau gần nhất giữa à, hai đội bóng này à, thì riêng tại cái giải La Liga ở mùa giải năm nay đó thì anh em cũng thấy được là ở trận lượt đi uh, à, Gian nó đã có một cái trận hòa 1-1 trước Osasuna dù cho Osasuna có chơi thiếu người đi chăng nữa quay lại với trận lượt về trên sân nhà của Osasuna thì Real Madrid nó cũng có một cái chiến thắng với tỷ số 2-0 mà thôi đó thì xét về tất cả thì Gian nó có được hai hòa à, hai uh, thắng khi mà đối đầu với Osasuna chứng tỏ một điều là Osasuna vẫn có được cái khả năng là có thể cầm hòa Gian trong cái trận chung kết đêm nay đúng không anh em thì với những gì Tiến đã phân tích cũng như cái tỷ lệ kèo mà cái đưa ra trong cái cuộc đối đầu này thì Tiến sẽ chốt cho anh em các cái mã kèo như sau đầu tiên là anh em có thể vào cho Tiến đó chính là mã kèo Osasuna được chấp 1.5 trong cái cuộc đối đầu đêm nay đó thêm vào đó là anh em có thể vào thêm cho Tiến đó chính là mã kèo đó chính là à, mã kèo là là Real Madrid chấp bốn góc ở trong cái cuộc đỏ đầu này thì đây là hai cái mắc kèo mà tối ưu nhất mà tiến dành cho anh em có thể kiếm cơm gạo từ cái việc mà ủng hộ tiến đó anh em nên nhớ một điều Game Magic đang bị tổn thất lực lượng khá là nhiều đó vào phía trước lại là những cái trận đấu cực kỳ quan trọng đặc biệt là cái trận lượt đi bán kết cúp C1 khi mà phải đối đầu với Man City đó chắc chắn là huấn luyện viên Ancelotti sẽ phải à, suy nghĩ rất là nhức đầu có nên đưa các cầu thủ vừa mới bình phục chấn thương ra sân hay không hay là tiếp tục dưỡng sức để tiếp tục chinh phục cái cúp C1 châu Âu đó thì chắc chắn là với cái lực lượng của Gan hiện tại cho dù cho có tung những cái cầu thủ dự bị đi thì cái trình nó vẫn hơn Osasuna đúng anh em nhưng mà với cái chiến thắng cách biệt hai bàn trở lên Tiến nghĩ sẽ rất là khó giành chữ gan trong cuộc đối đầu này vì vậy mà tiến dự đoán trận đấu này một là sẽ có kết quả hòa à với tỷ số là một điều còn không á, thì thì sẽ có một cái trận thắng dành cho gan với tỷ số là hai một thì ờ, phải nói là là là uh, trận đấu là đầy căng thẳng anh em đó cho nên à, đây là hai mã kèo mà tối ưu nhất tiến dành cho anh em có thể đầu tư đó anh em là học mã đầu tư theo tiếng thì thấy như trùng máu thì anh em vào thôi còn không thì anh em có thể đánh ngược lại nhé à, còn những anh em nào mà muốn có một trang chơi uy tín đó khi mà anh em có được số tài khoản ngân hàng có xài internet banking chuyển khoản online đấy hoặc là có sử dụng ví momo thì cứ liên hệ với tiến qua số zalo 0963 731 346 hoặc là bốn cái đường link dưới phần mô tả video tiến sẽ hướng dẫn cho anh em cách tạo tài khoản trên trang để chơi nhé đó còn ai mà đang thua tha sau bờ đặc biệt là đang nợ rất là nhiều qua những đồng cò muốn gỡ gạt muốn xin vào nhóm tiến lấy những mã kèo chuẩn nhất ấy thì cũng liên hệ cho tiến đi tiến sẽ đưa tất cả anh em vào nhóm nhé ok thì tiến cũng kết thúc video tại đây à, anh em yêu quý tiến thấy nhận định tiến hay thì để lại cho tiến một cái like ở trong cái video này cũng như là là ủng hộ tiến bằng cái cách là ấn nút đăng ký theo dõi kênh tiếng bóng đá này tiếng sâu kèo cùng với tiếng bóng đá vip nha anh em ok thì Ờ, ok thì tiến cũng chúc cho anh em luôn thắng ở các mã kèo mà anh em đã đầu tư cũng như là chúc cho anh em có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống cùng với gia đình nhé anh em đó à, và tiến cũng sẽ kết thúc video tại đây đó hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video tiếp theo